hết tiếng rồi nha xin chào các bạn nha thì à, hôm nay là thứ bảy mình đã quyết định đi à, đi ba mẹ xuống bà rịa các bạn thì à, mình xuất phát từ hồi à, bốn giờ năm giờ mới bắt đầu xuất phát rưỡi chạy rồi thì chạy tới đây là khoảng tầm tiếng Đâm á là tôi đi cắm bún Mỹ và giờ là uống cà phê rắm thì ba mẹ đang uống cà phê rắm các bạn ở đây mình quay cho các bạn và về các bạn xem nha đó thì <clears throat> dự định thì ờ, sau khi uống cà phê xong thì ờ, cỡ nửa tiếng nó mình sẽ chạy xuống ờ, thành phố Bà Rịa đó là thị trấn Phú Mỹ nè rồi mình tiếp tục xuống Tàu chơi rồi chỗ này là quán cà phê mình đang uống nè đang ở đường đi vô là quán góc phố ngay đường Lý Thường Kiệt giao với Trần Hưng Đạo nha các bạn